Đâu còn lời 过去没有错。 chanh thôi chanh co mà mày trôi với nhau chanh môi trôi với nhau Hãy subscribe cho ตามันชีลามาทอบอย่างนี้ไปยวงย่วงห้าสิกุลนี่อันนี้อันนี้อันนี้จังจังซีซีใบค่ะเอีด้ยเสือีด๋ยวจะตาดหนุ่ยเดีอสนายยังด้ักรอ ចង់បាននឹងអញឲ្យតែ50%មកបើយើងឯងទៅនេះខ្សែ50មានហ្នឹងហ្នឹងចាញ់វិលខាងគេដែរតែខ្ញុំទៅឯងមើលពីចុងក្រោយគេផុតប្រហែលហើយពុកពុកមិនមើលប្រហែល ខុសពុះមិនក្រមពីមួយសែននេះដែរជីហើយនឹងអីគឺសំខាន់តែអ៊ីនធឺណិតអីយីពីពីពីចេញនៅអត់ចេញពីអត់ចេញនេះដោយសារអ៊ីនធឺណិតនេះគេស្ដាប់អត់ពីណាចេញបន្លែកវាយទៅវាយចេញគ្រប់ដោយសារវាគេ XS សាប់ S Para mo bi internet amដល់ថ្ងៃចោលរបស់ល្អគេធ្វើបានធ្វើខ្ញុំអត់ឆ្លើយទៅខ្ញុំខ្ញុំមិនអត់ឡើង được toàn là những lao rồi đấy không gì được sự sáng sáng biết ăn thật ăn không đi ăn đều là ăn ăn Thank you.